Hello các bạn nha Lâu rồi mình không ra clip nha Hôm nay mình à, vừa làm cái bài hát này tại khách nên mình sẽ à, quay video lại để cho các bạn xem nha Bài hát thì gồm hai chức năng là quy luật và cầm cái nhé các bạn Bài hát này thì mình đã liên kết với CH Play rồi Nên là các bạn lên cửa hàng là vẫn có chữ gỡ và đặt với chữ phát là là dúng băng cốc trăm phần trăm nha các bạn Hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái độ chính xác của cái bài hát nó như thế nào nha bài hát nó hai chức năng là quy lực và cầm cái nhé mình sẽ test cái chức năng quy lực trước nhé các bạn đây hai nai một ké rồi đánh con nai nhé các bạn đánh nai này đấy nai gà cua đánh con bầu nha các bạn bầu ké bầu rồi đánh con bầu nha các bạn đấy chính xác không ké bầu ké rồi đánh con bầu tiếp nhá, đấy bầu tôm ké rồi đánh con tôm nha các bạn đấy be tôm luôn đấy be tôm thì mình đánh con bầu nhá đấy các bạn thấy không độ chính, chính xác của nó không tuyệt đối nhé các bạn chính xác là chính xác trăm phần trăm nha rồi tiếp theo mình sẽ à, chuyên hướng tới cái à, chức năng cầm cái nha rồi đỡ ờ, cho không lộ cái công tắc cái đấy mình xin phép mình chia cái công tắc cái lại nha rồi vừa rồi là mình đã chạm vào cái công tắc cái trên màn hình rồi nha bây giờ mình xem ở cho các bạn xem này đây cái bản game này thì ờ, nó sẽ là chia ra ba điểm né nha và mỗi điểm là né hai con bây giờ mình sẽ né con bầu cho các bạn xem này mình mở 10 ván không có bò cho bạn xem nha đấy một ván hai ván ba ván bốn ván năm ván sáu ván bảy ván tám ván chín ván 10 ván rồi bây giờ mình mở làm là không có ờ, nai cho các bạn xem đi 10 ván không nai nhá một ván hai ván ba ván bốn ván năm ván sáu ván bảy ván tám ván 9 ván 10 ván đấy thì bạn thấy không độ chính xác của nó là tuyệt đối trên phần trăm nha đấy những bạn nào mà có nhu cầu mà mua băng hát này thiệt là quy luật đấy thì bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại băng hát về quy luật, bầu cua sóc dĩa tài xỉu đấy nhận làm băng hát theo yêu cầu nha đấy các bạn mà ví dụ như muốn tải game trực tiếp và cầm cái được ấy thì liên hệ mình nha mình vẫn có cho thơ các tất cả các game mà trên sát play đấy cầm cái vẫn được nha các bạn rồi chào các bạn nha